Xin chào Huy, hôm nay uh, Sửu đã có mặt tại uh, một cái dự án rất là lớn tại ờ, quận 2 phải không Huy? Dạ đúng rồi anh Thì uh, nghe đâu đây là một cái sale gallery cực kỳ lớn tại quận 2 Thì uh, Huy có thể giới thiệu sơ qua về cái gallery và cái dự án này cho mọi người biết đến được hay không? Hiện tại thì uh, Material Home họ đã phát triển cái dự án từ Global City Và em thấy đặc biệt là họ đã mời đối tác thiết kế là Procter Partner Đó là một đơn vị thiết kế quốc tế Và hiện tại thì họ đã qua kiểm tra đối chứng với Material Home về cái cái tiềm năng cái uy tín và cái tài chính của họ trước khi qua họ thiết kế cho Masterai về Global City và Apple Park là một trong những công trình mà uh, and Partner đã thiết kế và hiện tại thì họ đảm nhận cái dự án này thì em nghĩ là dự án của mình cái cái rất là tiềm năng và phát triển rất là uy tín và Masterai Home đã đã làm rất là nhiều dự án như là Lumiere hoặc là Madrid Central Point hoặc là những hoặc là Grand Medina bất động sản hàng hiệu được à, vận hành bởi Marriott thì hiện tại thì em rất cảm nhận rất, à, cái tiến độ của dự án rất là tốt và hiện tại thì à, đã rất là nhiều khách hàng họ rất là y tin tưởng là cái sự uy tín của chủ đầu tư đó rồi cảm ơn em rất nhiều thì một cái dự án rất là đẹp phải không thì à, huy có thể nói sơ qua một tí xíu là cái tổng quy mô của dự án đây là khoảng bao nhiêu và những cái loại hình gì và được triển khai à, gọi là xây dựng tại dự án này vậy huy Dạ hiện tại thì uh, dự án của mình là quy mô là 113 hecta và ừ. hiện tại bên mình là có à, nhà phố liền kề và căn hộ thì khoảng 1.800 căn nhà phố và khoảng 18.000 căn hộ và hiện tại thì khách hàng họ đã à, tham khảo à, cái cái nhà phố ở đây và hiện tại họ thấy tiến độ rất là tốt cũng như là uy tín của à, đơn vị thiết kế cho nên là Butterfly Home họ đã à, bán rất là nhiều sản phẩm ở đây và hiện tại là lần đầu tiên thì Huy có mặt tại Sevary của uh, Global City Huy thấy là rất là hoàn tráng khoảng 125.000 à, mét vuông là lớn nhất của Việt Nam thì hiện tại là Huy nghĩ là khi mà khách hàng đến đây họ sẽ cảm nhận uh, rất là tiềm năng rất là tốt của dự án họ sẽ uh, mua rất là nhiều Huy nghĩ là như vậy tham khảo rất là nhiều đó ok Huy thì yeah. Dạ. có một cái điều nữa là Sự nghĩ đó là rất là nhiều người gọi là đang gọi là rất là muốn tới đây để check in thì có phải đây là sau này sẽ là một cái sân khấu gọi là trình diễn nhạc nước lớn nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á Đông Nam Á hay không vậy Quy? À đúng rồi anh Sửu ơi là anh nói em mới nhớ là hiện tại là vừa rồi thì à, rất là nhiều ca sĩ quốc tế và Việt Nam đến đây yeah. biểu diễn mới chỉ có là 0,5 km thôi yeah. của, của cái à, công của công viên nhạc nước nhưng ừ. mà thu hút rất là nhiều khách hàng và toàn bộ dự án của mình là có khoảng 2 km về cái à, công viên nhạc nước ừ. về tương lai nó như giống như một điểm đến quốc tế à. và trước kia thì người ta biết nhiều về cái landmark 81 họ ừ. nó đã lấn chiếm cái uh, cái um, à, Biteco. và hiện tại thì Huy nghĩ tương lai thì uh, cái uh, Global City giống như là họ biết đến nhiều về trong thị trường đó, sau khi mà dự án hoàn thành 2025 là đúng rồi. vậy. Đúng. Rồi ở đây thì ngoài cái sân khấu nhạc nước nè, tổ chức những cái show nhạc nước thì theo Huy thì còn những cái điểm gì nổi bật mà cái dự án này mang đến cho khách hàng? và hiện tại thì Huy thấy là bên mình là, là có một cái trung tâm thương mại rất là lớn ừ, đúng rồi có thể là quy mô là lớn nhất uh, tương đương ờ, lớn, uh, lớn tóc đầu của miền Nam Việt Nam và à, cái cái và như, nếu như nếu như vậy thì à, bên mình á, là sẽ có toàn văn phòng rồi nhà rồi cư dân ở đây họ dạ. nó cùng phân khúc với nhau bởi vì một cái cái loại bất động sản hàng hiệu thì tất cả những khách hàng ở đây nó cùng đẳng cấp cùng level với nhau họ yeah. Dạ. làm việc ở đây và hưởng thụ được không gian sống ở đây 24 yeah. 24 luôn ừ. tương lai là rất là nhiều khách hàng đến đây chắc in rất là sầm uất đó. Dạ. đó và hiện tại thì à, hơi nghĩ thì khi mà dự án của mình hoàn thành thì à, lúc đó thì sân bay Long Thành đã hoàn thành 2025 thì ừ. khi mà khách hàng đi qua gì vào thành phố Hồ Chí Minh họ ừ. sẽ điểm đến check in đầu tiên là họ đi qua cửa ngõ của dự án đó là Glow City quá wow, tuyệt vời luôn rất là tuyệt vời ở đây dạ. thì sau này những cái show diễn thời trang hoặc là những gọi là uh, à, mixer này nọ mọi thứ là yeah. Dạ. không phải là những cái nước lớn ở đông nam á mà trong yeah. đó dạ. có việt nam không chính xác, chính xác anh Sưởng. Yeah. rồi uh, một cái dạng rất là tiềm năng uh, rất là đặc biệt uh, và rất là nhiều khách gọi là đã đặt mua ở đây rồi và yeah. Dạ. tiến độ dự án xây dựng cũng cực kỳ hoành tráng à, theo như cái lay cam của bức sử đang bay lay dạ. cam thì mọi người thấy cảm nhận được một cái dự án rất là thần tốc yeah. Dạ, không để có thêm nhiều hơn cái thông để có thêm nhiều cái thông tin hơn nữa thì quý anh chị à, inbox cho phước sửu hoặc là huy à, để có nhiều cái thông tin và những cái chính sách mở bán gọi là cực kỳ hot trong thời điểm tới Đúng rồi, rồi. xin chào và xin hẹn chào. gặp lại yeah.